Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua khối không khí lạnh tiếp tục được dồn xuống, tuy nhiên khu vực phía Đông Bắc Bộ chỉ còn mưa rào rải rác và có nơi có rông nhưng cường độ không nhiều, chủ yếu dưới 10 mm. sáng ngày hôm nay khu vực này chỉ còn mưa ở một vài nơi, nền nhiệt bắt đầu nhích nhẹ lên ngưỡng từ 25 đến 28 độ. Còn đối với khu vực phía Tây Bắc Bộ, do vẫn còn chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên có mưa nhiều hơn. Nền nhiệt trong ngày ở khu vực này dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Tuy nhiên dự báo mưa sẽ chỉ tạm thời giảm trong hôm nay và ngày mai vì ngay sau đợt không khí lạnh này từ khoảng đêm ngày 10 sang đến ngày 11 các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh mới tràn xuống khiến mưa rào và rông rải rác gia tăng trở lại. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kéo dài đến khoảng ngày 14 tháng 5. Với các tỉnh miền Trung trong đêm qua, gió đông bắc của khối không khí lạnh vẫn gây mưa rào rải rác ở các tỉnh từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên sang ngày hôm nay, khi hội tụ gió yếu đi thì mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi. Nền nhiệt khu vực này trong ngày vẫn ở mức mát mẻ từ 27 đến 30 độ. Trong khi ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận trời vẫn còn nắng sớm mưa không gắt với nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ. Đến chiều và tối tại Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận có thể xuất hiện mưa rông nhiệt. Dự báo cũng từ ngày 11 tháng 5, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Trung Bộ sẽ đón thêm một đợt mưa nữa trong đó, mưa vừa mưa to vẫn tập trung ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Không chỉ Bắc Bộ, miền Trung có mưa mà ở phía Nam mưa cũng đang gia tăng, nhưng nguyên nhân là do gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động. Trong chiều và tối nay mưa rông sẽ lặp lại ở cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm trong 24 giờ. Nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ sẽ từ 31 đến 34 độ. Cơ quan khí tượng dự báo đến ngày 10 tháng 5, mùa mưa có thể chính thức bắt đầu ở Nam Bộ.